có bốn bàn đấy à đây thực đơn buổi trưa của toàn sao dạ, nhìn thấy có, có nhìn thấy có nhỏ giải chưa chạy hết rồi chạy miếng rồi rồi chụp hình ra chứ thông báo rồi Hình lượng có lá chứ 45 chỗ nào không? Có. Có hả? có vậy thôi, uống nổi không? Không ai rồi nó cũng mà. Quốc hả? Con con đảo là ba quốc phải không? Năm giờ xuống lại đó luôn. Giờ rồi. Vô. Trăm trăm anh. Trăm trăm trăm đi. Em ở Cần Thơ. Dạ rồi ăn với tôi mệt quá tôi con tay cậu mạnh dạng lên chị mạnh dạng lên ôi cha cá này ngon quá ta cá này cá gì ngon quá ta à, mà cá thua bự bự dữ ha bự dữ ha sao cá thu gì mà cá thu gì bự vậy ăn cơm bớt hồi đuối à bớt đuối phải dạ, không bớt đuối bớt rồi bớt rồi ngon á chúng ta ăn cái chiên sao bớt rồi bác không hỏi nhiều cái giảm cơm nha đồng ý không ừ, đúng rồi đó nói gì ạ à? nói gì ạ à? nói gì ạ à? nói gì đây nói gì nữa đi từ năm nào năm nào có câu đó rồi ừ. Hãy subscribe Lan mà ăn nhiều hả? À, ghê ta. Quấy này rồi, có lên phim không? Có chứ. Rồi lên phim thì quay. Ờ. Bên em bực rồi, dẫn rồi mọi người. Mẹ này ai cho thuê phòng? Thôi, check in nhận phòng nha. Rồi hẹn buổi chiều. Sài Gòn Côn Đảo. Dạ, rớt rớt rớt rớt. đây phòng mình ở là bên này ở dưới uh, tầng trệt ôi da vú chai nước bực bội quá rồi bây giờ sẽ di nhận phòng xem coi cái phòng mình như thế nào biết đâu bất ngờ thấy quẹo trái rồi quẹo trái không phải là view ôi da Vậy à, Cảm ơn Gần nhau à dễ chịu đây phòng 50 phòng này phòng phòng như đây phòng 510 là anh Hùng với Nhân phải không rồi đây mình review cái phòng này đây phòng của mình đây 509 nha vô rồi sao ngủ ở giường ngoài ha à. ok thì em ngủ giường ngoài nha thôi ngày máy lạnh này cái công tắc nó nằm chỗ nào không nhiều khi anh phải đây, anh, đây. phải nhét cái, cái thẻ vô chưa chưa ờ, nhét thẻ vô mình để đây rồi đó thì đây review ờ, sơ một chút ờ, về cái phòng này nha phòng có hai giường đơn dạ. mình để thẻ cắn vô được không được được được đây là cái view cửa sổ nhìn ra xíu xéo là cũng là bãi biển thôi cũng mát đó chứ mở cửa sổ nè mát rồi rồi nha à. đây để toilet đâu đó toilet đây có bồn tắm luôn nha khăn đây đây là cái lavabo ok giờ mình đang ở ờ, dọc ờ, đường ven biển côn đảo buổi chiều thì nước lên sáng thì bờ ờ, thấy vào cát mịn tài bây giờ là hết thấy bờ luôn rồi giờ chỉ còn nhô lên đá rồi biển khá động thì xa xa là cái cầu tàu 914 đây là cầu tàu uh, lịch sử giờ mình sẽ đi tới cái ờ, tàu tàu 914 này để ờ, tham quan một xíu tàu tàu 914 ờ, ghi nhận là 914 à, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bỏ mạng mà thực tế thì số lượng người chết hoặc là mất tích nhiều hơn nữa nhưng mà chỉ thống kê được khoảng 914 người thôi cho nên là đặt cho cái tên là cầu tàu 914 đây là nhà hàng hoa biển ở buổi sáng mình ăn à, sáng ở đây thì à, dọc dọc cái à, bãi biển ngay trung tâm này thì resort nhà hàng quán ăn uh, những cái hotel của tư nhân những cái dãy phòng trọ như hostel này nọ thì cũng rất là nhiều mình nhớ không làm thì phía xa ngoài tốt bên kia kìa gần núi á thì nó có một cái dãy mà khách sạn ờ, camping là khách sạn mà từng ờ, phòng ngăn ngăn mà xây thành cái liều giống như là mình đang dựng liều để mình mà ờ, mình ngủ nhưng mà thật ra cái liều đó là liều cứng do khách sạn xây đó các bạn thấy uh, núi non và biển đẹp không đẹp về một vòng rồi chắc mình cũng phải thắp một nén nhang để tưởng niệm rồi các anh hùng liệt sĩ đang sinh được vào thứ 14 này đây là di tích à, lịch sử cầu tàu số 4 cầu tàu được khởi công xây dựng vào năm 1803 kéo dài hàng chục năm và được sửa chữa mở rộng nhiều lần với hình dáng ngày hôm nay khi khởi công cho đến lúc hoàn thành rồi tù nhằm tính là có 914 người ngã xuống con số này thì mang tính ngược lệ để tưởng nhớ những người đã chết trong lúc khổ sai xây dựng cầu tàu cầu tàu là nơi chứng kiến cảnh lao động của xã hội cảnh nhọc nhất khi đào được không Đây. bây giờ mình sẽ à, đi sâu vào ra tới à, bờ sông ô ra tới bờ biển của cầu à, tàu lịch sử này pha cho nó đẹp nó khang trang để à, nhưng hồi xưa thì đá à, không rồi nha các tù binh là đá để lắp lên lớn biển để xây cái cầu tàu đây như chỗ này đây lúc nào cũng nấy thì uh, chắc cũng cả năm ba bốn chục ký lên các phải thoải mái điều khiển cho lên hồi xưa thì lại à, không có sức khỏe tốt chỉ có ý chí thôi nhóm khách du lịch đang à, chụp hình ghi lại kỷ niệm ở đầu tàu lịch sử này đây là một hoàn cảnh một à, phần cầu tàu nữa mới tắm đâu thì đúng tuôn dưới hả đây có quán cà phê nhỏ nhỏ nhớ cái uh, cái triển lãm chuyên đề về đó lịch sử quán cà phê này lâu đời rồi ta lần nào cũng có đây là mình đang ờ, tiếp tục đi dạo xuống tới ờ, cái đó là cái gì mình cũng biết nữa để tới nói xem mình còn có quên mất tiêu thì ờ, đây một vòng thì trung tâm của thị trấn con đảo huyện con đảo hiện nay khách du lịch rất là nhiều đây là bức ảnh thật nhiều nào đó mình sẽ đi tới cái ờ, cái nhà đen đó lâu quá không nhớ cái nhà này là nhà gì để đi tới ờ, xem thử kế ban nhân ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo là huyện ủy Côn Đảo rồi tới quán ờ, hải sản Phi Yến ở đây rất nhiều xe điện để ờ, dành cho khách du lịch để thuê tham quan tất cả các địa điểm ở ờ, con đảo này biển khá đẹp sóng vừa phải không có mạnh à, đây là cảng tàu côn đảo đây giống như là hình của ờ, cánh buồm đây có một cái cột cũng nằm trong quần ờ, thể kiến trúc của cảng tàu thôi dọn đi về chuẩn bị uh, nhập đoàn đi uh, ờ, đi trang hàng dương gần 5 giờ rồi bốn rưỡi rồi sau đó thì uh, đoàn sẽ không có lịch gì nữa bạn tối nghỉ ngơi ngày mai là chương trình là tập luyện làm chậu phía miếu bà Bí Yến và của cậu đó là vợ và con của ờ, của Nguyễn Anh, sau này là của Gia Long tại sao thì ờ, nhà cả con cảm này mình ờ, về tới khách sạn rồi mình đang đứng ở trong công viên của khách sạn này đây cái chỗ nhà ăn nhà hàng còn đây là cổng sau thì cổng sau là nó đối diện với cổng chạy cầu Vũ Sơn luôn khác lên băng qua bên kia đường mà tới thì đến với con đảo là đến với vùng đất tâm linh và di tích lịch sử ừ, rất là nhiều những cái di tích mà liên quan tới chính trị chiến tranh ngày xưa bây giờ vẫn còn giữ ở đây ở con đảo thì rất thích tại vì nó hòa mình với thiên nhiên không có bị ờ, đất chặt người đông sụp bộ sụp bộn như những cái thành phố lớn với lại ờ, so sánh với những cái ờ, khu vực khác thì ờ, Côn Đảo nó cũng có cái không khí và có cái môi trường yên bình đây mình đứng gần cái trại tù Phú Sơn đó là mới vừa ra khỏi cổng của resort Sài Gòn Côn Đảo à, không biết vô được không nha mình cứ vô thử coi sao đủ gì chạy ra lại bị nhót thì chắc ở cổng luôn có một cái khe nhỏ để họ xem lên quay một xíu không có một bóng người luôn đây cũng là một trại tù một di tích lịch sử vào sau thêm một tí này. yên lặng quá toàn là tiếng chim cu nó cú cu cú cu thôi đây là cổng ra chỉ có mỗi khe hở nhỏ thôi ở trên còn cái chữ Việt Nam Cộng Hòa Quân Năm nha thì ở dưới là để bản là khu khu hoa thực hay là khu hỏa thực gì mình nghĩ chắc những cái chỗ này là nhà nguyện hoặc là phòng trà tấn gì đó mình cái cổng chơi giống lắm à không có gì để xem Subaru Ui sao ma quá Không không Phải Thật đâu hả không có được luôn Cũng không có gì để ờ, xem nữa này, Giống như những cái nhà này chống chơi, chống trọi Bên đây cũng vậy Đó. Nói chuyện là những cái nhà trống này những cái ờ, mô hình mà người ta còn giữ lại để tái hiện lại cái ờ, di tích rồi đi ra rồi đỡ sợ ma rồi ờ, sẽ trên con đảo thì cứ chạy lên đâu các bạn cứ quăng thoải mái đó khi nào xong việc hay là muốn lấy lúc nào thì lấy chẳng cần người coi và cũng sợ chẳng sợ giờ đi đâu hết đây là anh Ngọc làm gì đâu cái làm gì đâu bạn này là bạn áo đen là ai đây còn bạn áo trắng không biết luôn bạn áo trắng tên gì không cần biết luôn à, đúng rồi những nhiệm thiệt còn đây là phòng của mình nè thì vào vào chơi đi phòng anh hả ờ đúng rồi Ôi trời ơi, cốt ừ, nội trong này luôn rồi Đây, vô phòng đối diện Đối diện Có ai không? cá. à, Đây Đang tâm sự với vợ Thôi để năm giờ mười rồi tiếp tục ra ờ, đường Hàng Dương đồng thì cái chợ Hàng Dương này nó cũng sẽ gần đây thôi nhưng mà phải đến hòn này cảnh thì gia đình mình mùa này là mùa gió mùa đông bắc chỉ trừ khi nào mà đi đánh cá hay đi cầm trầu sân bay thì mình không có cách xa khoảng ờ, dạ, mấy ngày hai cái hai đầu của mình chơi biển bờ. cuối cùng biển động như thế nào mình thấy những cái khu di tích thì dạ. cũng nằm gần ở trong khu vực đảo đấy mình vâng, à, quay trở lại chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì đoàn chúng ta đi tới địa Giang à, Hàng Dương quý vị nhé địa Giang Hàng Dương dạ. xa lắm quý vị à, phải nghỉ ngơi xuống đường cũng xa lắm xa tận trên đời gần nhất. đi lên tí là tới rồi cả nhà ha dạ. ở đây là nơi an nghỉ khoảng gần à, hai ngàn anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ cũng như là đồng bào yêu nước ở đây và ở đây người ta gọi là nghĩa trang hàng dương chứ không phải là nghĩa trang liệt sĩ nhưng mà không là nghĩa trang liệt sĩ lý do là bởi vì ngoài những anh hùng liệt sĩ cho anh còn có những ngày yêu nước và bên cạnh đó là những cán bộ những nhân dân đồng bào cho nên là không gọi là nghĩa trang liệt sĩ là như vậy cho nên nha mà gọi là nghĩa trang hải dương thì ở đây hiện nay là nơi an nghỉ của khoảng gần hai ngàn dạ, hai ngàn à, anh hùng liệt sĩ và và đồng bào ở đây à, trong tổng thể khoảng hơn hai mươi ngàn à, tù nhân bị giam giữ ở đây trong vòng 113 năm từ năm 1862 đến năm 1970 và vậy là như vậy nha. Yeah thì uh, thông thường thưa uh, cả nhà uh, các đoàn là mình tới nghĩa trang thì uh, mình đều tới những ít khi đi tới những khu mộ trung tâm đây là phần quà lễ của đoàn để vào viếng các anh hùng liệt sĩ dạ, mình di chuyển nha rồi đi chậm nó khẽ thôi anh bà ơi không không cái này nè cái này nè cái này nè nhưng giáo vẫn ngày con ơi ta không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 tại trung tâm của nghĩa trang hàng dương thì uh, các bạn thấy này, hai bên này nội của các anh hùng liệt sĩ có tên và không tên cũng nhiều nằm xuống ở đâu thì uh, chôn tại đó luôn đây là mấy cung đậu cung đậu hàng dương du lịch đông quá trời có khi không phải mùa du lịch vào đây không có một bóng người còn vô mùa du lịch thì có thể phải đứng xếp hàng người biết đây là khu B gồm các phần mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Hồ Văn Năm, Lưu Chí Hiếu, Cao Văn Ngọc, Phạm Thành Trung, Ngô Đến và các phần mộ liệt sĩ khác. Đây các nhóm khách dân lễ vào rất nhiều Hầu như đoạn nào cũng ờ, có cúng ờ, gà luộc và ờ, vòng hoa đoàn mình thì đang ờ, tiến vào ờ, nghĩa trang ờ, đài tưởng niệm trung tâm đoàn đang tiến vào đài tưởng niệm trung tâm liếc liếc ha liếc liếc ha <laughs> lên hình là không có quạo đeo nhau vào rất là nhiều đoàn rất là nhiều nhóm khách bây giờ mình ờ, bắt đầu qua khu B của ờ, Nghĩa Trang Hàng Dương để viếng ờ, mộ bà Võ Thị Sáu bà Võ Thị Sáu sinh năm 1933 mất khi mới 19 tuổi bà Sáu là một chiến sĩ yêu nước điển hình của dân tộc thời kỳ đó và thực dân Pháp con cò gì cái camera bên này một con cò gì ờ. ờ yêu cầu bình tĩnh nha cái này, là cái hậu quả tự móc áo cái này là nó ngồi buồn buồn đang đang thay một lát tương lai thì chúng ta cống lên toán quân hùng nhận đạt ba nghị tuy là thị trấn vương văn lan đức địa được đây đồng chí tổng bí thư Lê Hồng Phong năm 1902 năm 1942 đây là tiểu sử lịch sử của đồng chí Lê Hồng Phong thời gian đây là trước giai đoạn năm 1945 còn B bên chỗ 146 từ năm 45 đến năm 60 C thì à, từ năm 60 đến năm 1975 ngoài ra còn là D D là khu D à, từ Mỹ Lan theo qua thì ở bên khu A này sẽ có bộ của Bắc Lê Hồng Kông rồi nhà yêu nước của Mỹ Lan Định thì là mình đi lên đi lên bên thông nghĩa trang là nhà dân rất là gần mặt đường bây giờ là 6 giờ 10 rồi Mình quay trở ra đây là mộ của cụ Nguyễn An Ninh tối rồi Nghĩa Trang đã lên đèn Đêm, vui cho con Cũng ai đường bố của nhau trong về đêm Việt Nam mình nhờ. Khi thành phố lên đèn Ở tại à, thành phố Hồ Chí Minh ra mình đi làm lễ Dạ, mình cũng đi ban đêm cũng 12 giờ ra làm lễ nhưng mà trước đó là buổi ban ngày là thắp nhang hết rồi dạ, chỉ có ban đêm là làm lễ cho cô dạ. thì khi vô tới đó thì một chị trong đoàn bị nhập máy giật băng băng băng thì đọc thần chú của hồi cái vong nhảy ra nhảy ra nhảy vô một cái ảnh kế bên thầy lại đọc thêm chú lên nữa có thể là về tâm linh thì có người tin không thể tin nhưng mà nếu như mình cũng tin thì thôi con đem không vậy thì hiện nay có những chuyện mà họ vẫn chưa có nhà tiếp tục và cũng bởi vì lý do đó cho nên mới có những cái nhà máy cảnh người ta ở từ đâu rất xa người ta có thể tìm được một cái điểm cá nhân nhiều lắm nên bọn em chia sẻ lại thế thì ngày mai thì chúng ta ăn sáng nói rồi thì là video khách sạn 8 giờ và chúng ta khởi hành nhé à, ngày mai và chúng ta sẽ đến với An Sơn Miếu Resort là Miêu Bảo Đi Yên lâu nè cái này à? cái này chị em ờ, cái này chị nướng cái này ngon nhất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 Vô không? Vô không? Vô Dạ, đưa cái kẹo Đưa cái kẹo Đưa cái kẹo mình không á Ủa? Ủa, rót, rót, rót, rót ra rồi uống đi chưa Ủa, vậy bỏ ai uống vậy pha nha pha vô nha vô đứa nào cái gì uống đi có một ly hai người thôi mà ờ. ủa một ly hai người thôi mà không biết tôi muốn nói kia kia em đâu đã kia kia kia đó trăm trăm luôn á rồi con nào rồi con nào họ cho dân kia coi rồi đó bán ngọc uống luôn đi trời ơi rồi vô. Rồi. Bán cà phê nấu chi mà nóng bơi tốt. Thì có uống. Không. Ủa à mày đã ờ, nãy à, nãy em mà nãy giờ chơi chơi chơi không đây không ở nhà nào cũng qua mà mới vậy thôi nha Đấy, ờ, một cuối rồi. Đó. Dạ. Hôm qua ông cơ uống gì lắm mà. Uống gì đó nha. Quá chán hơn. Rồi tao cho cay em. Không. Đất. Dạ. dạ. À. dạ. Rồi vô. Đó. <laughs> không không chính xác vậy lên lên nha đánh lên lên đây Cường giả bộ ai? Quay phim chụp hình này. Dạ không có đâu anh ơi, em uống mà. Đây đây. Dạ. Đây đây đây đây, đây ly của mình nha. Hết đâu còn ly kìa. Ai đó? trời ơi trời ơi cái mã là anh hiền trời ơi anh hiền hai ba mốt nữa từ từ đó cái này đó bốn hai ba vô cái này hơi dư nè kêu vậy nè vô một hai ba là một cái này nè mới rồi một hai ba vô cái gì nữa không Cô đó đó, giữ không? Đi nhậu với con. Rồi vô con. Mày mày mày mày bác phát hiện con vậy. Điều đấy này. Em đó kìa anh. Cô rồi. Anh bi chứ không đủ cà bi nữa. đi vậy. Bác ơi, ba đi, ba đi ngủ đi, ba đi ngủ đi, ba sót, ba đi ngủ đi, ba bi ơi. Năm lúc gì năm Đó, rồi, thôi, vậy là... Thôi, vậy thôi, ba. không có tao. Ba ta mới vừa uống xong quen là uống xong uống hết rồi anh anh không biết chồng anh ta hỏi ba nó giờ là chết rồi anh anh ăn vậy anh anh không biết ba không rồi anh Anh đâu xong rồi. Đó, ngồi đây nè. trời ơi lộ tẩy hết của người ta Đi em ăn tự nhiên anh có nói gì đâu Thư lắm em ngại không biết ăn vô rồi thư ơi thư đâu gì vậy nãy nãy nãy giờ ghê hết hai ba ly rồi đó à, à, trời ơi trời ơi trời ơi con mà trai bạn trẻ ghê kìa ghê ta biết rượu chép vậy làm sao luôn ghê ghê thiệt là ghê <laughs> tức có tối này nó là hai đứa nó mùi vô đây vô đây hai đứa ghép một hai ba ghê em không có cười nha mày đứng thẳng lên thôi mày cao thì cắn cái gì mày muốn mày có lên mày đắt chịu à, cao quá bả đi nè móc lên mày khôn á ôi cho tôi mấy đứa cao con nhỏ nó cao nó đi nó khôn mai mốt bây giờ nó lớn với bằng của mình nó giật lưng nó khòm con có cái thiên kim tiểu thư đi vô kim ơi thiên kim thiên kim với anh cường một lần đây bốn anh cường đấy vô em vô nó sợ nó cao vô nha vô nha vô nha vô mai mốt là cái linh mày khọt mai mốt rồi mai mốt để khọt rồi chứ biết bị khọt mai mốt người ta mới hẳn chuyện chuông thì quan giáo không vô vô vô vô vô vô vô uống nè vô dạ ủa con nó làm gì đâu muốn đi đâu muốn đi đâu luôn thôi chú uống ờ, ly chú ờ đó đó nửa ly nửa ly dạ vô chú vô dạ vô vô vô vô dạ uống với ờ, chú cường kìa vô vô mấy năm rồi tôi không có thấy đâu còn cái đuôi đâu ha anh từ từ coi cái kia này từ từ đuôi không phải không lên đó có hẹn rồi rồi có hẹn rồi chưa rồi rồi chưa đi ngủ là ông đi ông đi xả rồi đó là xăm bể hả ờ vậy là tối nay chơi của mình luôn đúng rồi chơi ông chơi ông cấn luôn bây giờ nó liên hệ thôi anh hồi chiều em đi tắm nó gọi em nó tương đương vô đi vô đi vô anh vô đi vô mẹ đâu rồi vô vô đi vô cười thì có cắt cười cái cây bàn này đâu ta lại đi vô anh bệnh tối mở cửa sổ cũng sợ cái này vô vô vô. Ê cả hết lại hai bàn này đó. Ê coi chứ coi. Đúng đúng. không không Cả còn ăn hết rồi không ăn. nha, một hai ba vô. một hai ba vô. Thấy chưa thấy chưa thấy chưa? ơi trên ờ, giữ rồi ai qua là giúp giúp ai qua là biết hành động anh ơi hành động thôi hành động là thiết thực đúng rồi một đứa cái nè rồi anh động xin một to luôn cũng hết rồi không ờ, đâu đây lên em vô đưa nha chuẩn bị nè vô được sống thì không sống đâu nó muốn từ sáng đến trưa là giờ tối hơn nữa từ tối đến khuya từ khuya đến sáng đó bữa nó nói sao không thôi kệ năm đi vô vô đi vô đi bít mũi ai ai mơ luôn cái đau đâu rồi ừ nó hơn chút em kéo ghế đi Thank you. con này bao nhiêu ký? Ờ, dạ. Cái này là tầm 1. Không nhiều lắm, cái này là con. Mình làm mấy món. Để xem em em cầm ạ. Áp vô đi anh. Ờ bây giờ cái này là để lên lên lên gì? Lên lên lên tiếp luôn rồi dạ mấy anh chị đâu rồi đâu rồi dạ, dạ chị chị chị ơi tham gia dạ tham gia luôn chị dạ, dạ. rồi rồi ở ba nha một hai ba cửa bây giờ ờ, đang đợi ờ, xe đi ờ, tiếp tục nhưng mà đây nè đấy các bạn xem nè đường phố của con đảo về đêm nè bây giờ là 10 giờ kém 15 nha đó gió thì lồng lộng mà bắt lạnh luôn á March along.

đẹp đẹp quá à, đẹp. Hay à. đó phòng số 1 á à, bạn <laughs> à, anh lộc anh lộc anh muốn làm gì đó anh lộc ờ. <laughs> Ờ. Ờ, à, à. Vì lát nữa quay màu đi xong rồi rồi taxi không à, nhưng mà taxi là trả 24 24 đúng không à ok ok đây rồi rồi okay. thì bây giờ mình sẽ vào để uh, xem thử coi sao Ủa vậy chị anh Hiền và anh em cũng Hiền luôn Vừa ơi, vừa ơi, bữa nay công ty mình có hai anh Hiền à. Là một anh Hiền tổng giám đốc và một anh Hiền anh Hiền em cũng là anh anh việt trời ơi e thẹn ngày trời mà anh việt khác ngày thường lắm đó nha à, khác hẳn luôn đó em nói thiệt bình thường mà cái cậu à. mặt anh rất là khác ngày thường anh ơi anh cười đang kiếm cơm anh cười nha cơm anh ơi dạ còn cơm chân về hỏi ra đi mấy chị ơi có rồi ok phòng ốc rực rỡ luôn không thua gì Sài Gòn dạ cái em hát dở ờ, ở đây có bia gì dạ có Sài Gòn thì ờ, Ken ờ, Ken có bia gì bạn bạn nha dạ, dạ, dạ. cho bạn có lạnh có đá có đá luôn đi anh ừ, cho đá có lạnh không có lạnh không dạ có lạnh rồi đó ôi Thank you. gì góc to quá nè Đấy, các bạn thấy tán với cái, cái cành của nó thôi là đây cái góc này chắc cái, cái nghĩ chắc còn phải chục người không á đây là cây di sản nha còn cây gì thì à, ghê chưa mình cũng gần tới về tới khách sạn rồi mình cũng kết thúc hôm nay rồi bữa khác à, qua ngày mai gặp lại Ê, black label ông già chống gậy màu đen đây là chai hả ân huệ cuối cùng trong ngày trước khi mà được nằm xuống